Xin chào các bạn và chào mừng mọi người đến với lễ hội tỉnh thức Divine Fest 2022 Mình là Thảo Ngô một người viết và hát nhạc và rất vinh dự sẽ là một trong các nghệ sĩ tham gia truyền cảm hứng sống tỉnh thức tại lễ hội năm nay. Vừa rồi là một trong hai ca khúc mà Thảo sẽ mang đến chương trình với chủ đề là trở thành người thầy của chính mình. Điều đó có nghĩa là gì? Đối với Thảo, chất lượng sống của chúng ta phụ thuộc rất lớn vào ý niệm của mỗi người. Bên cạnh những rủi ro hay may mắn mà ai cũng sẽ mang theo trong hành trình sống thì ta nắm trong tay một sức mạnh rất lớn để biến chuyển số phận của chính mình nếu như mỗi ngày người ta cứ nói với bản thân là tôi không thể nào làm được điều đó đâu tôi không thể nào vượt qua được nỗi đau đó đâu thì những suy nghĩ đó sẽ trở thành hành động của bạn và một chuỗi những hành động sẽ lập trình nên số phận của chúng ta do đó nếu mỗi người có thể đi qua cuộc đời với một con mắt tỉnh thức và hiểu rằng mọi thứ là vô thường vạn vật luôn biến chuyển nên không có nỗi đau hay nỗi bất hạnh nào là trường tồn vĩnh cửu thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều và vì vậy chúng ta sẽ hạnh phúc hơn thông qua âm nhạc của mình thảo mong trở thành một phần nhỏ trong hành trình tỉnh thức của mọi người và chúc cho mọi người cùng với thảo sẽ có một trải nghiệm thật tuyệt vời tại lễ hội năm nay xin chào và hẹn gặp lại